Ngoài xin giới thiệu với quý vị một căn nhà lô góc hai mặt thoáng tại phương Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với vị trí cái căn nhà này thì rất là gần với phố Lụa, gần với cầu Am, gần với lại trục đường Quang Trung lên Nguyễn Trãi, gần với lại trục đường Lê Văn Lương bị kéo dài. Và với cái căn nhà này thì ngõ thông và thoáng nha quý vị. Gần với lại trường mầm non cấp 1, cấp 2 Vạn Phúc Đây, mọi người có thể nhìn thực tế diện tích 38m2 Thiết kế 4 tầng rất rất rất hợp lý với cái căn lô góc Ở đây thì có hai căn và giá chào bán thì cả của hai căn này thì giá từ 4 tỷ 750 triệu đồng một căn thường và căn lô góc là 4 tỷ 900 triệu nha quý vị tất cả mọi cái thông số giá bán hướng nhà hướng nhà thì là hướng đông nam ngõ trước nhà thực tế cách với đường ô tô đi lại 50m và với cái ờ, ngõ này thì là ngõ thông cách với khoảng tầm 100 mét là ra tới trường trung học cơ sở Vạn Phúc và với cái căn nhà lô góc này thì cực kỳ thoáng hướng đông nam mùa đông thì ấm mà mùa hè thì rất là mát quý vị ạ với cái thiết kế 38 mét vuông tuy nhiên xây dựng thực tế thì nó khoảng tầm 40 mét mời người theo em vào khám phá cụ thể cái căn nhà này với cái vị trí đi lại gần như là trung tâm của Hà Đông gần với lại cầu đen cầu trắng gần với bệnh viện đa khoa gần với lại uh, cầu Trắng Hà Đông đi lên theo cái trục đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân rất là hợp lý và từ cái vị trí này quý vị cũng có thể đi theo cái trục đường Lê Văn Lương kéo dài đi làm rất là ok pháp lý đầy đủ chuẩn chỉnh diện tích từ 34 cho tới 38 m vuông căn nhà này thì diện tích là 38 m vuông xây dựng thực tế thì khoảng tầm 40 và đây là phần tầng 1 Ngọc Ánh đang đứng toàn bộ cái phần mặt tiền của ngôi nhà thì được ốp đá granite cửa chính thì thiết kế hai lớp bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp và đây là phần tầng 1 của ngôi nhà phòng khách với cái thiết kế ở hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ theo đúng như cái căn nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Phần gạch lát nền thì là vân đá kích thước gạch 60 60. Mặt tiền của ngôi nhà này thì nó hơn 4 m, rất là rộng, rất là thoáng và cái căn nhà này bởi diện tích rộng cho nên nó cũng có là chiều sâu mọi người ạ. Mời theo em vào khám phá tiếp theo. Đây là cái phần phòng bếp thì ở đây với cái phần lô góc ưu điểm của lô góc bao giờ nó cũng sẽ bị à, đắt hơn so với lại lô thường bởi vì sao ạ cửa sổ mở ra vĩnh viễn thông thoáng ở đây là có một cái cửa ngách và ở phòng bếp thì có một chiếc cửa sổ đây nhá mọi người đó rất là thoáng nấu nướng rồi mọi cái và đây là cái phần toàn bộ không gian phòng bếp của ngôi nhà với không gian phòng bếp này thì ở đây thiết kế toàn bộ là gỗ MDF màu trắng xung quanh bếp thì ốp gạch bông đây là cái phần để uh, tủ lạnh thực ra ấy, với cái cụm vạn phúc hai căn này trước đó ngọc anh đã quay cái căn lô thường cho quý vị rồi tuy nhiên với uh, rất nhiều khách hàng cũng muốn uh, hỏi luôn là thế căn lô góc thiết kế ra làm sao thì trong video này ngọc anh sẽ quay bởi vì căn kia với căn này thì nó vẫn có sự khác nhau một chút ít à, đây là cái phần lô góc cho nên quý vị có thể nhìn thực tế luôn Ngọc Anh review chi tiết về cái căn nhà từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế với không gian phòng bếp ở đây thì quý vị có thể yên tâm để một bộ bàn ăn rất là hợp lý đó còn nếu như mà nhà mà có khách ấy, thì cũng có thể thiết kế được hai mâm cỗ mọi người nhé đây là phần phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1 sử dụng cho phần tầng 1 đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ở đây thì với cái căn nhà này là có một cái bể ngầm 2 khối 8, một cái bồn một khối ở trên tầng 4 và có hệ thống máy bơm nước ở đây tự động bơm nước khi mà hết nước. Với cái phần ngăn cách cầu thang, với cái phần ờ, cửa chính thì ở đây có một cái vách lam CNC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 giá hiện tại Ngọc Ánh đang chào là giá bán từ chủ đầu tư. Mời quý theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là cái phần phòng ngủ ở phía bên trong của ngôi nhà. Cửa sổ thông thoáng nha quý vị. Đó. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, với cái phòng ngủ rộng này thì rất là dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong. Trên phía tầng 2 thì chủ nhà không lát sàn gỗ mà lát gạch gỗ mọi người ạ. Gạch gỗ kích thước gạch 60-60 với cái cái vị trí căn nhà này ấy, nó cách với lại cầu An nó khoảng tầm 500 mét cách với lại uh, làng lộ Vạn Phúc ấy nó khoảng tầm 600 m tính từ cầu Am đi lên quý vị nhá giao thông đi lại rồi những cái tiện ích cơ sở vật chất mọi cái xung quanh đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà quý vị mua nhà mong muốn ngõ thông đường thoáng ô tô đỗ gần đây là cái phần hành lang đi vào giữa hai phòng ở đây đây cửa sổ đây thông thoáng ở phần hành lang giữa hai phòng và đây là cái phòng ngủ ở phía bên ngoài phòng ngủ ở phía bên ngoài có ban công thực tế bước được ra bên ngoài đây quý vị nhé này rất là rộng quý vị nào mà muốn cần tham khảo cái căn nhà này cần xem sổ trước Ngọc Ánh sẽ gửi sổ cho quý vị xem trước khi quý vị đi xem nhà được nhá yên tâm không dính bất kỳ một quy hoạch nào cũng như không lỗ bất kỳ một phong thủy nào cả đây là cái phần tầng 2 của ngôi nhà riêng cái phòng ngủ này thì mọi người có thể nhìn thực tế này cửa sổ này cửa ban công này ở đây này cửa ngách vô cùng thoáng ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng này rất là nhiều đó gạch lát nền trên tầng 3 thiết kế như thế nào thì sau đây xin mời mọi người theo em lên khám phá tầng 3 nhé Ngoài ra phần tầng 2 ấy, thì còn một phòng vệ sinh Phòng vệ sinh này thì đáp ứng sử dụng cho hai phòng ngủ ở đây thì là đầu chờ bình nóng lạnh này hệ thống sen cây tắm bồn cầu liền khối lavabo cho quý vị Đó. và đây mời quý theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2 Như vậy với cái căn nhà 38m2 này thiết kế xây dựng 4 tầng Có 4 phòng ngủ riêng biệt Ở phía dưới tầng 1, một phòng khách, một phòng bếp ở trên phía tầng 2 tầng 3 mỗi một tầng thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước thoáng sau một phòng vệ sinh sử dụng ở giữa cho hai tầng tất cả các phòng ngủ đều được lát gạch gỗ thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao đèn led chiếu sáng vị trí thuộc phường Vạn Phúc quận Hà Đông thành phố Hà Nội gần như là những cái phường này là phường trung tâm của quận Hà Đông nha mọi người đó pháp lý sổ đỏ chuẩn chỉnh bàn giao nhà ngay theo đúng như hiện trạng phòng rất là rộng tất cả các cửa thông phòng thiết kế toàn bộ đều là cửa gỗ nhà vệ sinh thiết kế đầy đủ thông số đầy đủ cái thiết bị sử dụng cho từng tầng vị trí đi lại thuận tiện cách với đường ô tô 50m 50m quý vị có thể để xe ngày đêm thoải mái gần với chợ trường phường trạm giao thông đi lại quá là ok với cái vị trí căn nhà này sau đây mời người theo em lên khám phá tầng cuối cùng tầng 4 của ngôi nhà nhé và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà bước lên trên phía tầng 4 ở đây có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang và ở phía tầng 4 thì thiết kế ở đây cho mình là một uh, khu vực để riêng máy giặt đầu chờ sàn thoát nước gạch lát nền riêng phân biệt riêng ở trên phía tầng 4 thì ở đây thiết kế một phòng riêng để quý vị có thể làm phòng thờ, làm việc tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Trên phía tầng 4 cũng được thiết kế ban công mở hiện đại, rất là thoáng. Đó. Và phần còn lại chính là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà, rất là rộng quý vị nhé. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế cái phần sân phơi đây. Wow, siêu siêu siêu rộng nha